À, xin chào quý vị các bạn hôm nay chúng công ty chúng tôi uh, giới thiệu các bạn là ờ, uh, dòng máy không cống GQ 150 à, đấy, GQ 150 với công suất là 900W điện áp là 220V quay uh, đường ống tối đa là 50m đường ống uh, từ phi 20 đến uh, phi 200 mm đấy, tốc độ uh, vòng quay là 400 uh, vòng trên phút đấy, các bạn xem đây là toàn bộ hình ảnh máy thân máy đây là phụ kiện à, đi kèm theo máy đây là cuộn à, dây mềm dây mềm đây rất là mềm để chúng ta đánh vào những ngõ ngách những cái chỗ góc cua của đường ống đấy rất là mềm và đây là bộ à, đầu thông với 6 đầu thông 6 đầu thông và có rất nhiều loại khác nhau nếu bạn đánh đấy, đánh đường này rồi cuốn tóc này đấy, đánh tan mỡ các kiểu này đấy mỡ bám mảng bám đủ 6 đầu thông luôn các bạn uh, thông rất uh, thoải mái cái này uh, là cái để chọc cái này là cái um, chọc để chúng ta tháo khớp uh, của dây uh, uh, lò xo đây tôi đã tháo sẵn cho các bạn một đoạn ở đây đây tôi đã tháo sẵn một đoạn đây thì ở trên dây lò xo nó có một cái uh, chốt như này đấy chốt này khi các bạn uh, lắp vào thì nó sẽ để tôi lắp thử cho các bạn xem Đấy. chúng ta ấn vào này đặt vào đây này chúng ta ấn nhẹ cái dây lò xo này xuống này cái ờ, chốt này xuống này chúng ta ấn vào đấy thì chúng ta sẽ nối được một đoạn đấy chưa và khi các bạn tháo thì các bạn ờ, dùng cái que này thanh này chọc vào đây chọc vào lỗ các bạn chọc xuyên qua này đấy. các bạn tháo ra đấy tháo ra luôn các bạn xem rất là dễ dàng yeah. đây tôi tháo trước cho bạn một đoạn rồi đấy. thì uh, máy uh, GQ 150 chúng tôi ờ, bao gồm phụ kiện như sau 6 đầu thông này một cuộn dây mềm này và 16 mét dây này đây là dây một loại một nhé các bạn nhé xem màn gan rất là chắc 6 mét dây đấy 12 nữa là bộ ờ, dây đây là dây phi 16 còn đây là dây phi 8 dây này dây phi 8 độ dài khoảng 7 mét để các bạn ờ, đánh ờ, rửa bồn cầu à đánh rửa bồn rửa bát rồi các đường ống nhỏ Đấy, dài 8 mét nhé đây rất là mềm các bạn đánh vào những ngon ngách rất là thoải mái yeah. sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng máy GQ150 công suất là 900W thì à, trên thân máy chúng ta sẽ có để ý chúng sẽ có những bộ phận sau thứ nhất là đây là tay gạt tay là tay gạt để chúng ta tì ép à, dây để cho dây đánh ra đánh vào đấy còn đây là công tắc công tắc à, bật ngược trên dưới các bạn bật này thì là bật sang bên này thì là bắt đầu là đừng ờ, dây sẽ đánh ờ, ra đây bật về bên này thì là dây sẽ đánh vào đấy bộ phận nữa là đây là cái chốt hãm chốt này tác dụng là gì chốt này hãm để tác dụng của nó là để hãm lại cái dây ờ, lò xo này hãm giữ chặt dây lò xo để chúng ta đánh được tốt hơn khỏe hơn đấy sau đây tôi sẽ thực hiện cho các bạn xem đầu tiên chúng ta phải rút cái chốt này lên đấy sau đây chúng ta luồn dây vào đấy. luồn dây sau khi luồn dây xong chúng ta sẽ hạ chốt hãm xuống đấy chúng ta bật à, nút đánh đấy, động cơ bắt đầu chạy tôi bắt đầu à, hãm tay quay xuống đấy, bắt đầu đánh ra ờ, đây uh, chúng tôi sẽ vừa đánh ra xong tôi sẽ đánh vào các bạn xem đây bắt đầu thu vào Thank you. Yeah. đánh vào rất nhanh mà mạnh Đấy. sau khi chúng ta ờ, dùng ờ, đây là một đoạn nếu mà chúng ta dùng ấy ờ, cuộn này nó sẽ các bạn thông đoạn dài ấy, nó sẽ có một đoạn đầu đầu như này đấy thì các bạn phải nhấc chốt lên các bạn phải nhấc chốt lên và kéo kéo cái này ra qua đấy đó này ra qua qua khỏi cái chốt này Đấy. nếu như các bạn mà không ờ, nhấc chốt lên để kéo ra ấy, thì khi đánh đến đoạn đầu ờ, nối này ấy, cái khớp nối này ấy, thì nó sẽ không đánh được sẽ không đánh được đấy chúng ta sẽ không, không quay được mà sẽ làm hỏng dây đấy các bạn các bạn chú ý vấn đề đấy bạn ờ, quan tâm sản phẩm ờ, chúng ờ, hãy truy cập website máy tốt com vn hoặc liên lạc số điện thoại hotline 097 585 2392 để được tư vấn chi tiết hơn. Vâng, xin cảm ơn bạn.